Xin chào tất cả quý thầy cô. Vào một ngày đẹp trời, hãy làm một cái gì đó đẹp. À, đó chính là một cái câu nói trong một cái công cụ à, mà em chuẩn bị chia sẻ cho quý thầy cô có thể ứng dụng được trong công tác dạy học của mình và đặc biệt là trong dạy học trực tuyến. À, công cụ đó có tên là Padlet. À, quý thầy cô hãy lên mở Google của mình lên. Rồi sau đó mình sẽ nhập trên cái thanh công cụ bên trên là padlet.com. À, quý thầy cô enter thì nó sẽ ra một cái trang thế này một ngày đẹp trời hãy làm một cái gì đó đẹp à, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô à, cách mình đăng ký và mình sẽ sử dụng cái trang này à, để mình hỗ trợ trong công tác dạy học của mình đặc biệt là công tác dạy học trực tuyến à, đầu tiên thì mình sẽ vào đăng ký miễn phí à, thầy cô chỉ cần có một địa chỉ mail thì mình có thể đăng ký được rồi à, đối với đăng ký miễn phí thì thầy cô có thể chọn là đăng ký với tài khoản Google của mình sẵn là mình đã đăng nhập trên cái góc bên tay phải nè à, nhưng hoặc là mình có thể nhập địa chỉ mail để mình đăng ký à, ví dụ bây giờ em sẽ lấy một cái địa chỉ mail để em đăng ký rồi sau đó mình à, nhập password cho cái trang này của mình à, đơn giản là em sẽ nhập từ 1 đến 6 à, sau đó mình chọn à, tích vào đây tôi rất đẹp rồi sau đó mình bấm vào đăng ký à, vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên à, vậy thì 1 đến 6 không được 7 8 rồi mình đợi một chút thì xem như đăng ký gần thành công rồi à đăng ký rất là dễ dàng rồi vào giao diện như thế này nếu quý thầy cô chọn ở trên thì mình phải bỏ tiền à, mình phải bỏ tiền ra mua còn nếu thầy cô chọn ở bên dưới thì đang là à, re là miễn phí à, với gói miễn phí này thì thầy cô ừ, có thể tạo được 3 backlet trong một cái trang này à, nhưng mà thực tế thì mình vẫn có thể tạo được tới năm à, sau đó bây giờ mình xài miễn phí cho nên mình sẽ chọn cái ô bên dưới rồi sau đó thầy cô bấm vào let go rồi vào đây à, mình sẽ tạo một backlet rồi, trong quá trình tạo backlet thì à, có nhiều kiểu à, kiểu tường à, dòng ngang hay lưới hay giá à, thì tùy theo mục đích sử dụng của mình mình sẽ chọn một cái kiểu tương ứng à, thông dụng nhất à, mình xài trong công tác dạy học thì mình sẽ chọn cái kiểu giá như thế này thì Ờ, mỗi học sinh sẽ được là một cột nếu mình tạo cho một atlas cho một lớp à, nếu mình tạo cho một khối thì mỗi một cột như thế này nó sẽ là một lớp à, vậy thì à, quý thầy cô có thể trải nghiệm thêm các kiểu trong cái bảy à, kiểu này bây giờ đầu tiên em sẽ chọn cái kiểu giá rồi sau khi chọn xong một kiểu thì nó sẽ ra tiếp cái khung bên phải để cho mình chỉnh sửa rồi tiêu đề à, tiêu đề này thì thế thì cô có thể à, đổi thành tiêu đề theo ý mong muốn của mình à, ví dụ như là đây ví dụ như em ứng dụng để nộp sản phẩm học tập thì em có thể ghi lại là sản phẩm học tập rồi và mình có thể mô tả ngắn gọn à, xúc tích gì đó rồi còn nếu không thì mình để sẵn những câu có sẵn rồi về biểu tượng mình có thể chọn biểu tượng à, chọn biểu tượng gì đó tùy ý rồi sau đó mình quay trở ra rồi địa chỉ liên kết rồi cái phần những dòng bên dưới này à, mình có thể tạo lại để cho nó đẹp ví dụ như là sản phẩm học tập rồi hình nền à, trong đây à, thầy cô có thể chọn hình nền chọn ảnh chọn màu à, ví dụ như chọn màu vàng à, hoặc là màu xanh nhân dân à, chọn màu tùy thích rồi à, quyền tác giả ở à, chỗ này có thể chọn hoặc không cũng được à, nếu chọn quyền tác giả thì khi mà một học sinh nộp bài thì bắt buộc học sinh à, có phải đăng nhập và à, thể hiện được cái tên hoặc cái gmail của học sinh lên trên cái bài của mình thì chỗ này mình không cần vị trí bài đăng À, mình chọn ở đầu tiên có nghĩa là một học sinh nộp bài gần nhất thì sẽ được hiện lên trên đầu rồi bình luận có thể là cho phép học sinh khác bình luận hoặc là không rồi, ở mục yêu cầu phê duyệt nếu thầy cô chọn yêu cầu phê duyệt thì học sinh nộp bài à, nó sẽ chưa lên trên cái trang này thì nó, sẽ gửi một cái thông báo về mail cho thầy cô là thầy cô phải duyệt bài thì cái bài đó sẽ được hiện lên trang này à, thông thường nếu để cho học sinh tự nộp thì mình sẽ không thực hiện chế độ này rồi lọc ngôn ngữ tục tiểu thì mình cứ chọn vào đây rồi sau đó mình bấm tiếp theo rồi bây giờ bắt có thể bắt đầu đăng bài rồi à, vậy thì à, đầu tiên là mình sẽ à, cho cái à, ví dụ như là dạy theo Ờ, một lớp này dành cho một lớp à, thì mình sẽ trong lớp thì mình phân ra nhiều tổ à, bây giờ mình tạo cho tổ 1 rồi cái tiếp theo mình sẽ tạo cho tổ 2 rồi sau đó mình bấm lưu rồi tổ 3 rồi cứ tiếp tục như vậy thì cô cứ bấm S vào cái sách xanh này thì nó sẽ ra là đối với mình dạy cả khối đối với dạy trực tuyến dạy cả khối thì mỗi một cái sách xanh như vậy thì có thể sử dụng cho uh, một lớp hoặc là um, tùy mục đích sử dụng của mình à, vậy thì khi học sinh nộp bài à, học sinh sẽ vào như trang sẽ nhìn thấy như thế này thì sẽ bấm vào dấu cộng rồi bấm lên nộp thì trong quá trình nộp mình sẽ dặn học sinh là à, ví dụ như nộp à, ghi, ghi, ghi tên của mình mình vào à, ghi tên rồi sau đó mình sẽ chọn một cái bài để mình nộp bài đó có thể là à, làm trên giấy rồi sau đó chụp hình hoặc là à, video trên điện thoại à, giờ mình sử dụng một hình ảnh có sẵn à, tải một hình ảnh có sẵn lên à, hy vọng công cụ này à, sẽ giúp ích cho quý thầy cô à, và đặc biệt là nó sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong thời gian dạy học trực tuyến à, và à, sau đây em sẽ à, cho quý thầy cô tham khảo à, một cách các padlet mà em đã tạo và em đã ứng dụng trong dạy học trực tuyến à, ví dụ như lớp học online hè à, đây à, em dạy hè thì mình sẽ cho mỗi một cái cột như vậy là một học sinh là như vậy thì thì đây đây là cái tên của các em mình sẽ đặt tên trước vậy thì học sinh sẽ làm à, và nộp bài cho mình là sau mỗi bài thì mình dặn học sinh xong thì học sinh sẽ à, làm bài và nộp à, thì mình chỉ cần bấm lên đây mình xem đây mình vẫn đọc được rất bình thường mình sẽ thấy bài của tất cả các em nộp lên đây thì của em nào thì mình sẽ bấm vào của em đó rồi mình sẽ kéo xuống nè mình sẽ làm mình coi đây bài của từng em để chuột vào vị trí nào thì mình sẽ thấy bài ở vị trí đó mình sẽ kéo làm qua đây, đây là các bài của mấy em học đó, vậy thì học trực tuyến thì khi mà gửi qua zalo thì mình phải check zalo của từng em à, hoặc là à, mình phải vào nhóm mình coi rồi nhiều khi có những thông tin trao đổi trên đó thì nó sẽ bị trôi tin thì mình sẽ kiếm nó một cực thì trong đây mình sẽ gom hết tất cả vào một trang này và đây là một backlist mà em đã tạo để chuẩn bị cho ờ, dạy học trực tuyến ở, ở khối mình phụ trách đây. thì cái này thì mình dạy theo khối thì em sẽ tạo theo lớp đơn vị lớp thì học sinh lớp nào chỉ cần vô bấm ở vị dấu cộng của lớp đó thì sẽ nộp bài lên đây và trước khi nộp bài thì ghi tên của mình rồi sau đó chọn hình ảnh hoặc chọn video à, để nộp lên thì bấm vào quốc tịch thì mình sẽ nhìn thấy vậy thì mình sẽ à, lần lượt mình sẽ chấm bài lần lượt cho học sinh